quý vị và các bạn. Ở Bắc Bộ do khối không khí lạnh đã suy yếu nhanh nên nhiệt sáng nay trên khu vực vùng núi phổ biến từ 8 cho tới 11 độ, còn ở Trung Du và Đồng Bằng dao động từ 12 đến 14 độ. Sáng sớm rất là vậy, nhưng đến trưa chiều Bắc Bộ trời tạnh giáo, có nắng nhẹ, mức nhiệt cao nhất ngày sẽ tăng lên từ 19 cho đến 22 độ. Đến đêm giao thừa nhiệt độ cũng tăng nhẹ phổ biến từ 12 đến 15 độ, trời còn rét nhưng không quá buốt. Sau đó dự báo từ đêm ngày 23 tháng 1 tức mùng 2 Tết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác trở lại. Nhiệt độ có xu hướng giảm, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ở miền Trung trong ngày cuối năm mưa sẽ thu hẹp cả về diện và lượng, nền nhiệt ngày sẽ tăng nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trưa nay sẽ dao động từ 20 đến 23 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở xuống cho tới Bình Định, nhiệt độ ở ngưỡng là từ 24 cho tới 26 độ. Từ Phú Yên tới Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 30 độ. Trạng thái thời tiết trên sẽ khả năng duy trì đến ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết. Sau đó sang đến ngày mùng 3 Tết, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác trở lại và tình trạng rét buốt tái diễn về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong ngày 24 đến ngày 25 tháng 1, trời lạnh. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trưa chiều nay trời hưởng nắng nhưng cường độ yếu. Nền nhiệt vẫn ở ngưỡng dễ chịu, nền nhiệt từ 24 cho tới 27 độ ở vùng cao nguyên và từ 30 cho đến 32 độ ở khu vực Nam Bộ. Đêm giao thừa nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm xuống mức từ 17 đến 20 độ tại Tây Nguyên và từ 23 đến 25 độ tại Nam Bộ, khiến cho người dân phương Nam sẽ đón năm mới trong thời tiết dễ chịu. Tuy nhiên dự báo từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 1, tức mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện một đợt chiều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2 đến 4,3 mét.